Xin chào các bạn, mình là Cu Xin JP đây. Hôm nay mình sẽ review về Sim Movie có tên là Ngủ Nhanh Nào, cuộc tấn công vĩ đại vào thế giới mộng mơ. Nào hãy xem review cùng Cu Xin nha. Khung cảnh đầu phim là giấc mơ của ba Hiroshima trở thành Super CEO Man để giải cứu đồng nghiệp của mình. Nhưng kỳ lạ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lại xuất hiện một con cá kỳ lạ nuốt chửng anh ta. Cùng lúc đó tại giấc mơ của mẹ Misae, em Himawari và chó Bạch Tuyết cũng xuất hiện con cá quái quỷ ấy. Chuyển nhanh đến giấc mơ của Xin, quả không sai chính là mơ đi chơi với chị Nan Ako ở một thảo nguyên xanh ngát. Hai người sắp hôn, nhưng con cá ấy lại xuất hiện và nuốt chửng giấc mơ hạnh phúc này. 夢見ワールド起動成功もう安心だぞ